Kinh Địa Tạng Bồ Tát một Nguyện Phẩm thứ nhất cung trời Đáp Lợi Chính thức tôi nghe một thời Đức Phật ở trời Đáp Lợi đã vì mẫu thân mà Ngài thuyết pháp Bây giờ hết thảy chư Phật chư Đại Bồ Tát ở khắp mười phương Vô lượng thế giới Điều đến đại hội cùng khen ngợi rằng Đức Phật Thế Ca thường ở trong đời ngu được đã thấy hiện đại trí tuệ chẳng thể nghĩ bản thần thông lại được biểu phục chúng sinh lên đảo ngang ngạnh khiến chúng hiểu rõ pháp khổ pháp vui chư Phật khen xong liền sai thị giả xin hỏi Thế Tôn lúc đó như lai mình khởi phóng ra trăng liền áo mây phát quang rực rỡ đó là mây phát quang đại tử bi à, mây phát quang đại viên mãn mây phát quang đại tử bi mây phát quang đại trí tuệ mây phát quang đại phúc đức mây phát quang đại tác nhã mây phát quang đại tam muội mây phát quang đại cát tường mây phát quang đại um, uh, công đức mây phát quang đại quy mây phát quang đại thán thán đức Phật phóng ra tiếng áng mây sáng nhiều hơn thế nữa không thể kể xiết lại nói ra tiếng vi diệu như là tiếng bố thí độ tiếng tỷ giới độ tiếng nhẫn nhục độ tiếng tinh tấn độ tiếng thể định độ tiếng ba nhã độ tiếng tử bi tiếng vị xả tiếng giải thoát tiếng vô lỗi tiếng uh, trí tuệ tiếng đại trí tuệ tiếng sư tử gầm tiếng đại sư tử gầm tiếng sấm mây tiếng đại sấm mây cũng tiếng vang ấy đức phật nói ra kể không kể xiết có vô lượng ước đàn dòng người thần ở cõi sa bà cùng các cõi khác đều đến đại hội tại trời lao lợi các vị ấy là trời tứ thiên vương trời đao lợi trời tu thiên ma trời đâu xuất đà trời hóa lạc trời thao hóa tự trạng trời phạm chống trời phạm phù trời đại phạm trời tiểu quang trời vô lượng quang trời quang âm trời tiểu tịnh trời vô lượng tịnh trời biến tịnh trời phúc trời biến tịnh trời phúc sinh trời phúc ai, trời quảng quả trời niêm xuất, trời vô lượng niêm xuất, trời niêm xuất qua thực trời vô tưởng trời vô phiền trời vô nghiệp trời thiện kiến trời tự điện trời sắp cứu kính trời mê ha thủ la đến trời phi tưởng phi phi tưởng xứ cả thiên long chúng các chúng quỷ thần đều đến đại hội lại có các thần ở cõi xa và nhiều phương nước khác à, như là thần bể thần đất thần núi thần các sông ngòi thần coi đồng hồ thần chỗ hư không thần thông đối mặt thần ở trên trời thần chủ quản ngày thần chủ quản đêm thần sẽ ăn uống thần giữ ở cây các vị thần này đều đến đại hội lại có những chư quỷ lớn ở cõi xa và nhiều phương nước khác các chư quỷ như quỷ thu hút máu quỷ lấy tinh khí quỷ nuốt hay chính chứng quỷ hành bệnh tật quỷ thông quỷ độc quỷ dụng tứ thông, quỷ làm phúc lợi quỷ đại kính các chôn quỷ này đều đến đại hội Bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo ngài Bồ Tát Văn Thù xuất đại pháp phương tử rằng ông xem chư Phật và chư Bồ Tát trời rồng rồng quỷ thần ở thế giới này cùng thế giới khác ở đất nước này cùng đất nước khác hiện đang dự hội ở trời các nơi ông có thể biết là bao nhiêu không Bồ Tát Văn Thù bạch Đức Phật rằng đại đức Thế Tôn nếu dừng sức thần của con tìm tĩnh dù cho nghìn kiếp cũng không biết được Đức Phật bảo ngài Văn Thù sư lợi ngay như ta lấy mắt Phật nhìn nhận cũng không đếm sẽ số thánh phẩm này đều là do địa tạng mà ta từ bao đời kiếp hoặc là đã độ đang độ sẽ độ hoặc đã thành tựu hoặc đang thành tựu hoặc sẽ thành tựu bồ tát văn thù là lại bạch phật rằng lại đức thế tôn bao kiếp tới nay nhờ tu thiện căn mà con đã chứng được trí vô ngại nghe lời phật dạy liền tin theo ngay còn như các hàng điều quả thanh văn thiên long tám bộ và các chúng sinh đời sau giống nghe những lời thành tựu của đức như lai tất sinh ở vực dù có dập đầu vâng chịu đi nữa cũng chưa giải khỏi được sự bao nhọ cuối xin thế tôn chỉ rõ nhân địa tu hành của đại bồ tát điện tham này làm việc gì đã lập ngự gì mà được thành tựu không thiết nghĩ bản những chữ như thế đức phật liền bảo ngài văn thù rằng vì như tam thiên đại thiên thế giới trong có bao nhiêu cỏ cây lùm rừng lùm vườn che lau đá núi bụi nhỏ cứ cho mỗi vật là một sông hằng người cứ số cát trong mỗi sông hằng mỗi một hòn cát là một cỡ nước rồi một cỡ nước cứ một một bụi nhỏ lại là một kiếp tính hết bụi nhỏ trong một kiếp vậy đều là kiếp cả Bồ Tát Địa Tạng từ khi chứng quả tập địa tới nay cũng đã nhiều các nghìn lần con số thí dụ kể trên, vốn là từ thuở Bồ Tát Địa Tạng còn từ trong bậc thanh văn độc giác lại nữa căn thủ y thần thiện nguyện của bồ tát nó không thể nghĩ bàn nếu đời sau này có người thế nam hay thế nữ nào nghe thấy danh tự lê trang bồ tát hoặc là khen ngợi chiêm ngưỡng lê lai hoặc niệm danh hiệu hay là cùng giảng cho trí sơn vẽ khắc đắp thì những người ấy sẽ được trăm lần sinh thanh ở trong ba ba cõi trời không bao giờ đọa vào đường ngang nữa này văn thủ ơi, trải vô lượng kiếp xa xưa về trước, tiền thân của Ngài địa tạng Bồ Tát còn là con trưởng giả, đời ấy có Phật, hiệu là sư tử phấn tấn cũng túc vạn hạnh như lai, con ông trưởng giả thấy Phật tướng mạo đầy đủ tốt đẹp, nhìn phúc trang nghiêm mới hỏi Đức Phật tu hay nguyện gì mà được như thế. Khi ấy Đức Phật sư tử phấn tấn cũng túc vạn hạnh bảo con trưởng giả, muốn chứng được thân tướng tốt đẹp này cần phải trải qua thời gian lâu xa độ thoát tất cả chúng sinh khốn khổ này Văn Thủ ơi, con ông trưởng giáo nghe xong nguyện rằng con xin từ nay uh, trở về sau này đời đời kiếp kiếp dùng mọi phương pháp khuyên bảo chúng sinh trong sáu đường khổ khiến cho bọn họ được giải thoát hết rồi tự thân con mới chứng quả Phật. Vì đối trước Phật con ông trưởng giả tự phạm nguyện lớn cho nên miễn thường trải qua trong nghìn muôn vạn ức kiếp không thể về xét mà ngài vẫn làm vị Bồ Tát. Đại về quá khứ cách đây vô thượng A Tăng kỷ kiếp có Đức Phật ra đời là hiệu có Đức Phật hiệu là sư tử phấn tấn của tụng vận hạnh Như Lai. Con ông trưởng sư tử phần lẫn cũng tự quan hạnh lại về quá lại về quá khứ cách đây vô lượng a tăng thì tiếp có Đức Phật là giáo hoa định tự tại Vinh Như Lai, Đức Phật ấy thọ đến 400 ngàn muôn nước sâu kiếp, trong đời tượng pháp con người con gái dòng bà La Môn, thích phúc sâu dày mọi người kính nể, đi đứng nằm ngồi chư thiên hộ vệ, bà mẹ của người mê tín đà đạo thường khinh tâm bảo, vị thánh nữ ấy bằng mọi phương tiện đủ lời khuyên ngăn, muốn cho bà mẹ phát sinh kính thiên nhưng mà bà mẹ vẫn chưa tin hẳn, chẳng được bao lâu bà ấy bị chết thần hướng xa đọa định một vô gián. Lúc đó Thánh nữ biết ngay mẹ mình khi sống ở đời không tin nhân quả, nay chết nay chết ác đoạn theo nghiệp mà sinh vào nơi đường ác. Thánh nữ thương xót đến bán cửa nhà mua nhiều hương hoa cùng là phẩm vật, lên chùa tháp Phật làm gậy cũng rằng đến một ngôi chùa thấy pho tượng đức ra hoa nhị tự tại vương như lai đang bị ai ni trang nghiêm được rỡ thánh nữ trên vai càng thêm thịnh hương tự nghĩ thầm là bậc đại gia phật đủ trí tuệ nếu như đức phật còn ở tại thế mà mẹ tôi mất tôi có thể đến hỏi nơi đức phật chắc biết mẹ tôi sinh ở chỗ nào nghĩ rồi thánh nữ vẫn trống rơi lệ ngưỡng vọng như lai Bỗng nghe trên không có tiếng bảo rằng Này thánh nữ kia thôi đừng không nữa Hãy nghe ta bảo chỗ đoạn với ngươi Thánh nữ hướng lên chắp tay mệt rằng Đừng thần nào đấy đến dài lòng dòng cho tôi như thế Từ khi mẹ tôi mất đi đến nay Ngày đến cân nhớ không biết hỏi đâu mẹ sinh chỗ nào Chân không lại bảo truyền thánh nữ rằng tan đây là Phật quá khứ do coi định tự tại phương như lai mà ngươi thương trên bái đó thấy ngươi thương mẹ gặp mấy kẻ thường nên ta mới đến chỉ cho ngươi biết thánh nữ nghe nói liền ngã lăn ra tay chân mình mày đều bị tổn thương những người đến đứng bên vội vàng đợi lấy hồi lâu tỉnh dậy rồi nhớ không mà bạch phật rằng xin phật từ mẫn bảo ngay cho chỗ mẹ con thác sinh không thời thân con không thân thân tâm con chết mất đức phật liền bảo với thánh nữ rằng ngươi cũng giáng xong mau trở về nhà rồi ngồi nghiêm chỉnh niệm danh hiệu ta thì sẽ biết nơi mẹ ngươi trên đó sau khi lễ phật thánh nữ về nhà vì thương mẹ mà ngồi yên ngay thẳng niệm danh hiệu phật giáo khoa đi địa tại vương như lai Suốt một ngày đêm, bỗng nhiên thấy mình đến bờ biển kia nước sôi trùng trục, thú giữ đông nước sắt thép cả thân, nhảy bay trên biển chạy đảo bên đông xô đuổi bên tây, thấy trăm nghìn vạn đàn ông đàn bà khi chìm trên nổi bị các thú giữ trên nhau ăn thịt, lại quỷ dạ xoa hình thù ấy lại hoặc nhiều tay chân, hoặc nhiều đầu mắt, à, răng à, nanh nhọn sắc chìa ra như gươm, lùa những gợi nhân đây cần thú giữ cho chúng căn hồ, rồi quỷ dữ lại túm giật đầu giật chân những kẻ tội nhân nhiều cái hình hại chẳng dám nhìn lâu, khi ấy thanh nữ nhờ sức niệm Phật nên không sợ ai, có một quỷ phương tên là ngô độc cúi đầu nhưng tiếp hỏi thánh nữ rằng nay thay bổ thọ có chút chuyện gì mà ngài đến đây Thánh nữ bèn hỏi này quỷ vương ơi đây là chỗ nào ông độc đáp rằng đây là tầng bể thứ nhất phía tây núi thạnh thiết vi Thánh nữ lại hỏi tôi nghe thấy nói ở núi thiết vi trong có địa ngục về ấy thật không ông độc đáp rằng địa ngục là có thật Thánh nữ lại hỏi, nên tôi làm sao đến được mục đó vô độc đạo rằng chỉ có hai điều một nhớ y thần ngoài hai một nhớ y thần thai do nghiệp lực ngoài hai điều này không thể đến được thánh nữ lại hỏi thánh nữ thánh nữ lại hỏi trên cớ vì sao mà nước bể này sôi trục như thế lại nắm tội nhân của các thú dữ vô độc đạo rằng đây là chúng sinh làm ác ở cõi Nam Diêm Phủ Đề mới chết trong khoảng 49 ngày không người kế tự, làm việc công đức cứu khổ nạn cho. Lúc sống kẻ đó không tạo nhân lành nên theo nghiệp cảm giác vào địa ngục. Tự nhiên họ phải rỗi qua bể này, phía đông cách đây 10 vạn lô tuần đã có một bể. Sự khổ quá thể còn gấp bội hơn, phía đông bể đó lại bể nữa. Nỗi khổ chất chứa nói không thể cùng đó đều là những nghiệp nhân xấu xa, ba nghiệp cảm ra đều gọi là bể nghiệp chính là bác cái nơi bể này vậy. Thánh nữ là hỏi quỷ vương vô độc, địa ngục ở đâu? Vô độc đáp rằng trong ba bài ấy đều là địa ngục nhiều đến trăm nghìn, mỗi ngục đều khác, số địa ngục lớn có 18 cửa, thế đó lại có 500 ngục nhỏ khổ độc vô chừng, nhỏ hơn thế nữa có nghìn vạn ngục cũng khổ vô chừng. Thánh nữ lại hỏi đại quỷ vương rằng mẹ tôi mê mất chẳng hay thường hồn phải đoạn ngày nào vô đầu quỷ vương hỏi lại thánh nữ thân mẫu bồ tát khi người còn sống cách làm nghiệp gì thánh nữ đáp rằng Mẹ tôi khi còn sống mê tín tà đạo chia bay tham bảo có lúc hơi thiên xong lại bất tín Tuy rằng mới chết mà tôi chưa biết đoạn lạc ở đâu vô độc lại hỏi thân mẫu bồ tát tên họ là gì thánh nữ đáp rằng song thân tôi đều dòng bà la môn cha tôi tên là thi la thiện kiến mẹ tôi thì là tên duyệt đế lợi vô độc chắp tay thưa thánh nữ rằng xin thỉnh thánh nữ hãy quay trở về chớ nên đem lòng ngô sầu quá nữa bà duyệt đế lợi kia có phạm tội song bà đã được sinh lên cõi trời bao hôm nay rồi đó đều là nhờ con lòng con bà nhất đó đều là nhờ lòng đó đều là nhờ con bạn đó đều là nhờ lòng con bà hiếu thuận nhất tâm tu phúc bố thí cúng dường chùa tháp thờ phật đã qua đi tự tại phương như lai chẳng những một mình mẹ của Bồ Tát được thoát địa ngục mà cả tự nhiên ở vô gian ngày ấy cũng được hưởng sự vui sướng cùng được thác, đều được thắp sinh quỷ vương nói xong chắp tay gái chào dạ từ má lui thanh nữ lúc đó như tỉnh giấc mộng biết sự này đến đến trước tháp và tượng của đức gia hoa định tự tại vương như lai mà nguyện lớn rằng con xin từ nay nhẫn về sau này nếu còn chúng sinh mắc phải tự khổ thì con đặt ra đều đủ phương tiện à, khiến cho chúng sinh đều được giải thoát đức phật bảo ngài văn thủ sư lợi quỷ phương vô độc tức là tổ bồ tát tài thủ bây giờ còn người con gái rằng bà la môn đây chính là địa tạng bồ tát vậy nam mô địa tạng bồ tát ma Ha ha ha,